rất là vui đúng rồi thì uh, trong một cái cục này á là phước sự không nghĩ là nó có quá nhiều thứ để mình mình tốn thời gian với nó như vậy đâu <laughs> nhưng mà ờ, thời gian là là vàng là bạc nhưng mà chỉ cần một thời gian ngắn thôi à, mình có thể trải nghiệm tất cả những dịch vụ ở đây thì à, như phước sử và à, chị thúy bình có thể trải nghiệm đó là một cái những cái mô hình gọi là khá đặc biệt ở đây là pizza phải không? Đúng rồi, người lớn cũng bên cạnh là trẻ em và người lớn cũng có những trò chơi của mình như là đánh pizza hay là những trò chơi khác ở đây à, à, rất là là, là là là tiện ích và không sợ là à, nguy hiểm cho em bé bởi vì là trong một cái quần thể à, rất là an toàn như này đúng rồi à, vào đây thì mình có thể trải nghiệm nè mình có thể là uống những ly cốc tay à, và nhìn à, view à, trực hồ hồ bơi dạ. à, à, thì ờ, một cái view khá đẹp và vào đây thì mình có thể là chiêu ngắm toàn bộ à, biển nè à, mình có thể ngắm uống những ly cocktail và hòa mình vào một không khí à, kết hợp vừa thiên nhiên vừa à, biển xinh đẹp như thế này phải không À, đúng mang tính chất là nghỉ dưỡng quên hết ở bên thành phố à, Sài Gòn nóng nực mà vào đây là hòa mình và cảm nhận rất là relax. Rồi. Ok, thì à, có quá nhiều thứ chị Thúy Bình à em chắc lạc vào đây giống như một lạc vào một cái xứ sở thiên thần nào đó chắc là phải cuối tuần nào đó em phải dành một ờ, thời gian để cho mình và gia đình à, để khám phá tất cả những cái tiện ích mà ở ờ, tại Grand Trip này à... 15 chuỗi nhà hàng phải không? Đúng và rồi. được uh, tắm những uh, bể bơi rất là sang xịn mịn đấy đúng không? Ở tại nơi đây á? Dạ yeah, đúng rồi. Ok, à, thì um, mình có thể rảo theo những cung đường dọc à. theo những cái um, cung đường à, bên trong tòa nhà này thì có dạ. khá nhiều cái nơi gọi là mình có thể nghỉ dưỡng nè ngồi à, relax nè à, và để tiếp khách ở đây cà nữa phê. đúng rồi Chính mình xác. tiếp khách ở đây mình trao đổi dạ. à, như cái uh, Phước sử và chị Tỷ Bình đang uh, đứng tại một cái tầng uh, số 2 uh, à, của, của uh, khách sạn Holiday in Resort yeah à, một khách sạn khá đẹp à, ở đây một cái tầm view khá đẹp gì ạ à? nhìn xuống tầng 1 và mình có sẽ có, có lối đi xuống tầng hầm từ đây thì mình có thể là nhìn chỉ ra cách vài bước chân thôi là ra được biển phía sau là nhìn thấy một cái không gian rất là uh, mênh mông mà mà cảm giác rất là thư thái tại à, những dịp cuối tuần hay là ngay lúc này đây mình nhìn thấy là mình sẽ sẽ cảm nhận được uh, thiên nhiên ở tại nơi đây chính xác thì phước sửu và chị thúy bình cùng uh, mình vào cái uh, khách sạn holiday inn À. Đúng rồi, có ngoài ra có chuỗi phía trước mặt mình đây là The Grand Food Court là chuỗi nhà hàng à, cũng rất là đặc biệt ở tại nơi đây. Đúng rồi chị. À, mình có thể tham khảo một vài cái món ăn ở đây đi chị Thì món ăn ở đây nó có gì hấp dẫn và mức giá như thế nào à, Mà có thể là những người bình thường như mình này nè dạ. mình có thể à, tham khảo gọi là à, mức giá ở đây và mình có thể tham khảo được cái cái à, những cái thực đơn ở đây nó có à, gì rồi. hấp dẫn cho quý anh chị phải không à, thực ra food court đây là từ Á tới Âu nhưng mình à, dùng được tất cả những được cả cái giá bình dân rất đơn giản nhưng ừ. mà cùng với lại chủ nhà hàng à, ở đây những tay đầu bếp nấu rất là khó tính và được trải nghiệm những người khách hàng những vị khách hàng khó tính nhất cũng đều khen à, những, món là tại nơi đây The Grand Food Court đúng rồi à, chỉ một mức giá um, khoảng chỉ hơn 100 hơn 100 k thôi, thôi đúng rồi mình có thể Được sở hữu trọng. những cái món ăn cực kỳ hấp dẫn tại Grand Chip này ừ. à, phải nói là một tổ hợp giải trí cực kỳ hấp dẫn nhưng có những cái giá mức món ăn cực kỳ đặc biệt nhưng mà giá bình dân gì ạ? Giá bình dân mà đặc biệt hơn nữa đấy là giờ mở cửa là đến từ sáng cho đến tận tối luôn mình không cần phải đặt trước đó à, là chị, cái hay là ở những tại... cái món này nè cực kỳ ngon nè chị nè ừ. à, siêu mại siêu mại gì nè rồi một khoảng là có 128 k thôi à đúng rồi chỉ cần uh, uh, gia đình mình nghỉ dưỡng tại nơi đây cũng không quá để mà uh, đắt xa xỉ đúng rồi đúng những rồi. món xa xỉ mà mình đã được uh, trải nghiệm và thưởng thức rồi ạ quý vị ạ chắc ăn rồi em sẽ dẫn <laughs> cờ rết xuống đây vào cuối tuần vậy ạ chắc chắn là điều đó là phải dẫn cả nhà cả nhất là, là <laughs> những rồi người chị, thân yêu của à, mình à, đúng ạ chắc ăn rồi khi mà mình, mình ở khách sạn Holiday Inn đó chị ừ. thì em rất là thích cái cảm giác là ngồi từ khách sạn hoặc ngồi từ những cái ban công à, rồi mình nhìn view về biển à, mình muốn thả lòng và muốn hòa mình vào biển đó thì chắc anh đây là một vị trí khá đẹp và một cái nơi gọi là check in cực kỳ hấp dẫn rồi phong chị đúng rồi đó rồi em mời chị thúy bình ạ à. rồi đấy có phải là theo như lời mình nói không biển xanh và cát trắng nắng vàng thì chúng ta tận hưởng cái không khí à, thiên nhiên ở ngoài trời à, xa xa là một chiếc hồ bơi chị ạ à. em em gọi là chiếc hồ bơi hồ chiếc bơi hồ... tràn bờ khá đẹp chị ạ à em không còn có một cái cảm giác nào mà thốt lên được nó quá mờ rồi chị ạ à. đúng rồi